lên được thì lên đi có gì đâu ai cấm đâu mà hả thì đâu có gì có gì không <laughs> có gì không hả Mm. chúng tôi đang ở công viên thành phố mới bình dương nè cả nhà đang ở trong khu mê cung nha mê cung chảo nghe ai mà lạc vô đây mà không có bản đồ là ra không được nha cả nhà ừ, rất là đẹp và phong cảnh rất là phong phú được nhân tạo hóa và mời mọi người ghé với à, công viên bình dương city điểm đến cho tất cả và rất là hiếu khách nha cả nhà ừ chào đón mọi người khắp mọi miền nghe đến với Bình Dương luôn luôn đón tiếp được mở cửa sau mùa dịch rất là tuyệt vời và chúng ta đang đi ờ, đến những cái bờ suối nhân tạo của của công viên thành phố bình dương Ồ, thấy các uh, các uh, người đã chụp hình về áo cưới rất là đẹp Ồ, chào thiên thần Ừ. chào xuyên thằng chào xuyên thằng chào youtube uh, minh nguyễn một lần đi mai mốt mình ghé vô thăm chơi ha à, đây chụp hình nó làm gì đấy chụp hình đã cưới hay là chụp hình gái ngoại thôi con ở đâu đi ờ, chụp hình đấy ở đâu à, hậu nghĩa là thuộc về tân nguyên đúng không dạ. à, đi chụp giả ngoại hả dạ vâng. đi đông không ba bạn hả à đi qua đây um, tầm 15 10 phút hả à là cái này mang tính chất dã ngoại chứ không phải là chụp cô dâu chú rể gì hả thấy giống dữ vậy à chụp chơi thôi hả à, vậy là, là mấy người đi tổng cộng mấy người đi vậy dạ hả nên là đến đến gia đình mình tự đi hay là có studio rồi đi theo kia kìa em à tiệm đó là tiệm gì hả áo cưới hả à, ốc cưới nhân đây cũng hồng nghĩa luôn phải không em à, à rồi rồi à, à, à, rồi rồi đó cảm ơn nhiều nha hẹn gặp lại nha ừ. cảm ơn nhiều về mặt uh, về youtube minh nguyễn coi ha nguyễn bình dương ha cá rất đẹp mọi người nha cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp nhìn rất là hùng vĩ quá trời cá luôn có cái lóc to ghê kìa bay luôn nè Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và quan tâm theo dõi nha và hẹn lại video kế tiếp nha cả nhà. Ừ, bay xin chào. Rồi, chúc cả nhà sức khỏe nha. máy bay xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.